học hết ờ, số lạc này cũng ờ, lâu đấy các bạn ạ Thôi chịu khó thôi Bóc lạc ra xong rang làm ờ, muối lạc Ăn rồi cái lạc mình uh, bóc xong rồi các bạn tuy nhiên cái lạc uh, của nhà mình trồng ấy mà ngoại cho cho nên là nó cũng không được đẹp lắm nó có những cái hạt bị mốc các bạn thì mình nhặt bỏ đi các bạn nhé bỏ những hạt mốc đi đây có những cái đoạn mốc này bỏ đi và chọn những cái hạt nó không mốc và những cái hạt nó mình móc con lép mình bỏ đi ờ, Mình nhặt ờ, xong ờ, cái lạc rồi các bạn Bây giờ mình bắt vào cái bếp để mình rang lạc cho chín sang lạc các bạn là chú ý là phải đảo lạc đều tay và lửa vừa phải lửa to thì lạc sẽ bị cháy và không chín lạc nếu các bạn không bảo đều tay thì nó cũng ờ, cháy với lại nó chỗ cháy chỗ sống nó không đều quan trọng là phải đều tay nha các bạn nhé đều tay lửa nhỏ nhìn lạc nó vàng đều các bạn nó chín nhá các bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách ờ, hột lạc này các bạn bóc ra Đấy rồi nó bong vỏ này là chín đấy các bạn này nó chưa bong vỏ là chưa chín nhá đấy. cách sang lạc cũng rất đơn giản thôi kiểm tra lạc khéo tay đều tay rồi giờ mình sẽ bóp cái này để cho nó chóc cái vỏ ra các bạn mình bỏ cái vỏ lạc đi các bạn nhé Đấy. sau khi mình bóc uh, xong cái phần uh, vỏ đó các bạn sạch sẽ rồi ấy. mình đem ra mình uh, giã nha các bạn nhé mình làm cái mới lạc hạt lạc rất là đẹp luôn giá nó nát ra một chút các bạn các bạn không nên ờ, dùng máy xay sinh tố bởi vì máy xay sinh tố thì nó sẽ bị nát quá là mình ờ, dùng cối với cái chày mình mình dã nó ra thôi cho nó vỡ bốn vỡ ba vỡ bốn thôi là vừa Đó. cái phần lạc nó nhiều quá thì mình chia ra thành hai mẻ các bạn để mình ờ, làm mình dã à như này là vừa rồi các bạn Nó cũng uh, nát 4 năm ra rồi nó vừa Và bây giờ mình sẽ uh, cho ra cái bát Đấy, dạ, Mình đổ ra cái bát này để mình uh, tiếp theo mình giã Mình giã cái mẻ này tiếp Bắt đầu mình với trộn gia vị nha các bạn nhé mình, Giã xong cái lạc rồi các bạn Bây giờ mình sẽ cho muối bột canh vào các bạn nhé mình Trộn đây Muối bột canh nha các bạn Đấy, cái này mình uh, cho thì mình cho khoảng hai thìa muối đi Đấy. tùy theo cái độ mặn độ nhạt khác nhau nhé các bạn nhé thì các bạn ăn mặn hay ăn nhạt thì các bạn cho nhiều hay cho ít đây mình trộn đều lên trộn đều muối này lên rất thơm các bạn ạ mùi lạc rất là thơm Đấy. rồi tiếp theo mình lại cho một chút cái bột ngọt vào các bạn nhé mì chính đấy đây mình cho Đấy, một thìa bột mì chính vào đây rồi tất cả cái này mình lại trộn đều lên nha các bạn nhé trộn thật đều lên thơm lắm ngon cái này ăn với cơm nguội các bạn ăn với làm cái gia vị điều chấm của các loại rau ấy hoặc là cơm nếp chấm này lạc lầy chấm với muối lạc này một số các cái đồ ăn thức ăn khác bạn chấm với muối lạc này thì thật là tuyệt vời các bạn trộn thật đều đấy các bạn nhé cái muối lạc này các bạn cũng có thể là để lâu được các bạn nhé các bạn cho vào trong cái lọ các bạn um, ăn dần Đấy, nó cũng không bị mốc không bị ờ, hỏng bạn bảo quản tốt có thể là ăn hết ờ, ngày này qua ngày khác được này xong cơm nguội các bạn bây giờ mình lấy cơm nguội ăn với muối lạc này các bạn nhé và ngon luôn bát cơm nguội ăn với ờ, muối lạc đây các bạn Đấy, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món này nhé các bạn nhé mình uh, à, xin mời các bạn uh, dùng uh, à, cơ với mình wow ngon quá các bạn ạ à. lạc nó thơm nó bùi các bạn ăn với cơm nguội cũng ngon rất là dễ ăn các bạn ạ lạng trộn ờ, trộn với cơm này ăn rất là dễ ăn Đó. cái lạc này nó có bùi các bạn nó có vị béo mùi thơm cộng với gia vị lúc nãy mình trộn lên muối với lại mì chính vào ấy. ăn với cơm rất là ngon luôn Đấy, cái món ăn này nó cũng gọi là phổ biến ở quê mình từ ngày xưa lúc mình còn bé thì đã được ăn đến món này rồi mà hôm nay thì mình chia sẻ cái clip này uh, gửi đến các bạn Đấy, cách làm muối lạc cũng đơn giản thôi và ăn với cơm nguội và cũng có thể là ăn với những làm <clears throat> gia vị cho những cái món ăn khác đồ chấm của món rau nó là cái <clears throat> cái lạc này các bạn cũng có thể tận dụng để được rất là lâu các bạn ngày xưa mình còn bé thì để bố mẹ làm cho ăn ấy nhà ngày xưa thì cũng không có nhiều cái điều kiện kinh tế để mua những cái đồ ăn mặn khác cho nên cái món lạc này nó hầu như là cái ờ, cây nhà lá vườn của nhà mình làm ra thì ờ, thường xuyên à, ăn cái muối lạc này nó cũng rất là ngon nó có vị béo mùi thơm nó cũng tốt cho sức khỏe đặc biệt là để được cũng lâu các bạn nếu mà các bạn muốn tiện lợi thì các bạn làm một mẻ như mình đây cái này thì mình mình sẽ để giữ lại mình sẽ bỏ vào trong cái hũ ấy. mình sẽ để trong mình ăn dần thôi ăn ngày này qua ngày khác khi nào hết xong mình lại làm cái mẻ khác Đấy, nó rất là hay cái video này mình làm đây xin ờ, dừng lại cho các bạn nhé nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy like chia sẻ giúp mình à, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn vui lòng đăng ký kênh để theo dõi nhiều video khác trên kênh mình Xin chào và hẹn gặp lại